từ mép à, đường đi vào bên trong thì trừ ra 5 mét thì à, sẽ là sau này con đường này sẽ mở rộng thành 16 mét như vậy thì hiện tại á, thì cái nhà thấy ở đây đang là đường đất thôi nhưng mà sau này sẽ mở rộng ra thành 16 mét và sẽ được đổ nhựa đầy đủ nha cả nhà vị trí lô đất cực kỳ đắc địa tại vì sao ạ hiện tại nếu mà đứng tại vị trí này chúng ta di chuyển vào à, ba khu công nghiệp đó là khu công nghiệp cây trường khu công nghiệp chân thành một hai ở phía bên tay trái này của mình và khu công nghiệp Bầu Bàng à, khu công nghiệp Bầu Bàng nằm ở chỗ trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng ở cả nhà thì cũng khá là gần từ vị trí này chúng ta đi ra khu công nghiệp cây trường 2 thì chỉ tầm khoảng là 800 mét thôi nha cả nhà còn nếu chúng ta đi xuống cái à, khu công nghiệp chân Thành 1, 2 thì tầm khoảng là à, 1 đến 1,5 km thôi ạ à. rất là gần bên cạnh đó thì à, kết nối giao thông cũng khá là dễ dàng và đi được tất cả những cách hướng ví dụ như từ vị trí này chúng ta đi ra đường nhựa phía trước kia của chúng ta à, phía trước là đường nhựa nha cả nhà đường nhựa cũng khá là lớn thì à, từ vị trí này đo đá chỉ tầm khoảng là 100 mét thôi và điều đặc biệt nữa là ở khu vực này là hiện tại đất đang gọi là cực kỳ tốt tại vì sao ạ à? sắp tới thì à, khu nghiệp cây trường 2 à, và khu công nghiệp à, ở đây này à, thì sẽ được à, gọi là khởi công sẽ được khởi công nha cả nhà để mà làm khu công nghiệp cho nên à, các nhà đầu tư cũng như là người dân mà người ta muốn muốn làm gần ở khu công nghiệp này thì họ đang đi tìm đất để mua và điều đặc biệt thì hiện tại ở khu vực này ngay tại khu vực này đất đa số là hiện tại là chưa có thổ cư nhưng mà xây nhà thì vẫn xây nhà được nha thì mình có thể là mình xin à, xây nhà sau đó sau đó mình xin lên thổ cư cũng được hoặc là mình xin giấy phép điều đặc biệt thì lô đất này mình có thể lên được thổ cư nếu như chúng ta muốn thì chúng ta chỉ việc là đăng ký lên thổ cư thôi nha và lô đất mình muốn review cho cái nhà chính là lô này ạ à. à, cái nhà ngay theo chân mình ạ à. rồi lô đất này nó nằm ngay chỗ vị trí mép căn nhà này cái nhà từ vị trí này à, chúng ta đi thẳng ra ngoài này cả nhà thấy không ạ à? chúng ta đi thẳng ra ngoài này thì à, tầm khoảng là qua cái cây này đi ha mình lấy cái, cái cây này là làm mất đi thì là 5 mét còn nếu đi sâu vào bên trong kia là 28 mét nha cả nhà đi sâu vào bên trong kia là 28 mét à, như vậy thì à, nếu chúng ta xây nhà ở à, thì như các nhà thấy hiện tại ở đây thì à, ờ, các hộ dân ở đây xây nhà cũng khá là à, bài bản nói chung là có một cuộc sống gọi là à, an nhàn và à, gọi là à, đủ có cái chỗ mà chúng ta chui ra chui vô rồi thì bây giờ cái nhà hãy theo chân mình à, đỡ đi xung quanh ở khu vực này đỡ chúng ta tìm hiểu được là kết nối giao thông rồi khu công nghiệp nằm chỗ nào rồi à, ở đây thì bao gồm có những tiện ích như thế nào à, thì à, trước khi mà đi thì à, mình xin nhờ chị Quang ha à, chị Quang có thể cho chị, à, à, toàn tỉnh bác được biết là ở đây thì, thì à, ừ, ngoài à, những khu công nghiệp này thì chúng ta còn những tiện ích nào ở đây chị Quang ha ở đây à, cách chợ ở đây có ba cái chợ luôn đi phía bên trái đây thì một cây rưỡi phố là chợ mới chợ mới với chợ sáng còn đi vào đây khoảng hai cây thì chợ cây trường thì xung quanh đây cũng gần chợ với gần khu công nghiệp á à, à theo chị Văn nói là cách đây tầm khoảng bao nhiêu km là có cái cái chợ mới à? à khoảng một cây đến một cây rưỡi là có chợ mới nha cả nhà còn vào trong này bao lâu thì có chợ cây trường hai à, từ vị trí này chúng ta thì đi à, theo cái tay khóa này của chúng ta thì tầm khoảng là hai cây đến hai cây rưỡi là có một cái chợ nữa cả nhà thì ngoài ra thì còn có bệnh viện hay là trường học gì không chị bệnh viện trường học thì nằm ngoài chợ mới ngoài đường quốc lộ em à ngoài đường quốc lộ là trường học như ở đây thì trẻ ờ, em ở đây thì đi học quá thì người ta là học trường nào chị học trường ờ, của trường văn đấu học trường của trấn thành đó. à trường trấn thành trên này trường trường vườn thố là nằm trường lê văn tám nằm ngoài đường quốc lộ này luôn à ngoài quốc lộ luôn trấn thành nhưng mà nó nằm gần đây đó. thì ờ, ở đây thì chị Vân là hiện tại ở đây cũng có con học ở đây rồi cho nên chị Vân uh, biết được là tiện ích đây như thế nào ờ, con nít ở đây rất là đông này đi học trong này không đấy à. nhưng mà thì uh, còn bệnh viện sao bệnh viện cách ở đây tầm khoảng cũng ở ngoài đường quốc lộ luôn à cũng ngoài quốc lộ luôn à, cũng khá là gần như cái nhà từ đây mà ra quốc lộ 13 thì tầm khoảng là một cây rưỡi à, cho đến tầm khoảng hai cây thôi cho nên chúng ta di chuyển cũng khá là dễ dàng rồi thì bây giờ cái nhà hãy theo chân mình nếu mà đi khám phá xung quanh đây còn có những cái tiện ích nào nữa nha cả nhà rồi cả nhà hãy theo chân mình đi ạ à. Thank you.